à, một lần nữa kính chào quý anh chị em yêu dấu có một vài anh chị em à, tôi đã biết ở trên Facebook à, nhưng mà phần lớn là một vài anh chị em là gặp lần đầu ha cô Ngọc thì về công trường Việt Nam cô Ngọc Anh về công trường Việt Nam một vài lần rồi à, trước khi à, tôi à, có một vài cái lời rất là ngắn trong kinh thánh dạ yeah. xin mời anh yeah. Dạ. thì à, tôi cần nói về cái background cái bối cảnh à, của đời sống của tôi giống như à, anh Quân vừa chia sẻ đó có rất nhiều người tên là Trung uh, Nam Quốc Trung cũng là bạn của tôi mà Phạm Đức Trung cũng là bạn của tôi uh, tôi là Nguyễn Thế Trung và cả mấy ông Trung nó đều bằng tuổi nhau uh, chúng tôi sinh năm 1976 đều sinh ra và lớn lên ở Hà Nội uh, như vậy thì năm nay thì tôi 40 tuổi rồi nhưng mà trong quá khứ có hơn 10 năm hơn 10 năm tôi chìm ngập trong ma túy hơn 10 năm tôi làm nô lệ trong ma túy bị nó trói buộc cái bóng đêm của ma túy nó nó trói buộc tôi và làm cho tôi không có thoát ra được khỏi cảnh nghiện ngập đó à, thật ra thì tôi sinh ra trong một gia đình ờ, khá là cơ bản bố mẹ của tôi ờ, là giáo viên anh chị của tôi cũng là giáo viên chỉ có mỗi tôi là không tốt rồi à, <laughs> cái cái lương tâm của tôi đó cái lòng của tôi thì không có muốn nghiện ma túy thật sự ra nhiều đôi khi mình còn rất là sợ nghiện đó nhưng mà năm 1992 năm 1993 khi mà cơn bão heroin tràn vào Việt Nam nó càn quét đi cái thế hệ trẻ của Việt Nam đó thì tôi cũng bị xoáy vào trong cái tâm bão đó không có hút ra được bởi vì do cái sự thách thức của bạn bè do cái sự như kiểu là thể hiện mình đó muốn chơi bời đàn anh đàn chị đó và lúc đầu chỉ muốn thử chút xíu về về thuốc phiện đen thôi thử chút xíu về heroin thôi và khi mới hút thì nghỉ rất là dễ nhưng mà một vài một vài thời gian sau một hai tháng sau thì nó cuốn vào và mình nghiện lúc nào không hay mặc dù lương tâm mình không có muốn nghiện và khi mình đã nghiện rồi đó thì cái nhân cách nó đi xuống cái đạo đức nó bệ giảm và khi đã nghiện rồi mất niềm tin với mọi người gia đình chê xã hội chán bạn bè đều ruồng bỏ khi mà một con nghiện đã nghiện đến những cái mức độ này rồi ấy, thì bước đầu tiên ấy là tôi phải đi trộm cắp đầu tiên là tôi ăn trộm cắp ở trong gia đình này gia đình trong bố mẹ có bao nhiêu tài sản đó xe cộ hay là tiền vàng là tôi lấy sạch ví bóp của bố mẹ là lấy sạch những cái trang sức trong gia đình bán sạch và khi gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt đi xuống rồi đó mỗi lần tôi đi về nhà đó trong nhà thì không có ăn trộm nhưng mà mỗi lần tôi về nhà đề phòng tôi hơn là ăn trộm và khi không lấy được tiền ở trong nhà nữa đó thì tôi phải đi ra ngoài tôi ra ngoài xã hội ra ngoài đường để kiếm tiền từ ăn trộm tôi chuyển thành ăn cướp à, cướp giật và làm bảo kê trong những sòng bài đâm chém nhau ở trên đầu tôi rất nhiều những cái vết sẹo vẫn còn ở trên đầu thôi xuất thân từ một gia đình rất là hiền lành nhưng mà ma túy nó biến thành tôi thành một con sói ở trong giang hồ à, tôi phải bảo kê ở những sòng bài đòi nợ thuê rồi làm việc ở những cái sàn nhảy những cái vũ trường đó với một mục đích để có tiền xài ma túy tôi phải sống giả tạo sống hai mặt sống để trà đạp lên người khác mà sống mặc dù mình không có muốn như vậy nhưng mà cái ma lực của ma túy nó hút mình vào như vậy và rất nhiều lần tranh giành nhau rất là đẫm máu công an bắt rất nhiều lần à, bố mẹ của tôi rất là thương tôi và cứ mỗi lần bị công an bắt đó, thì đi vào trong đồn cảnh sát đó, léo đéo theo để bỏ tiền ra để xin để chạy cho tôi về thật ra mà nói thì cái lòng của mình cũng bị cáo trách nhiều lần thì mình nói rằng thôi phải cai thôi phải từ bỏ không thể tiếp tục như này được và nhiều lần đó tôi cố dùng cái sức riêng của tôi dùng cái cái nỗ lực cái khả năng riêng để gồng mình lên để bỏ ma túy nhưng bỏ được một thời gian ngắn lại tái nghiện lại cái khó của người nghiện đó không phải là không bỏ được mà bỏ được mà không giữ được bỏ một thời gian lại tái nghiện rất nhiều lần tôi mua thuốc cai về tôi không biết là tôi uống bao nhiêu loại thuốc cai rồi có lẽ hàng trăm loại thuốc cai rồi cứ một hai tuần lại tái nghiện lại nhiều bác sĩ thuê rồi đến những cơ sở bác sĩ y tế ngắt cơn một thời gian chỉ có năm bảy ngày lại tái nghiện lại có lần tôi tôi nhốt tự nhốt tôi trong cái phòng đó tôi khóa cửa lại vứt chìa khóa ra ngoài nhưng mà một hai ngày sau lên cơn vật đó đạp cửa đi ra nhiều lần như thế có những lúc thì ba má của tôi gửi tôi đi ra những cái đảo hoang đảo xa rất tách biệt đi thế giới nhục dục nhưng mà khi quay về xã hội lại nghiện lại rất nhiều lần như vậy và khi tôi nghiện hơn 10 năm một hai năm đầu thì nó ok càng ngày nó càng xuống dốc và lúc nghiện rồi nó lên cơn vật đó quý vị ạ vật ma túy nó kinh khủng mỗi lần mà lên cơn vật đó có hàng nó có cảm giác như hàng trăm mét kim nó chích vào xương của mình đó và người khi mà thiếu thuốc viện đó người nó sốt nóng lạnh dùng mình dởn gai ốc mà tôi thì cái phổi tôi nó yếu mỗi lần lên cơn nghiện mà không có tiền để để xài heroin, heroin đó thì tôi bị nôn ra máu quẹ ra quằn quại và cái lưng nó rất là đau đó là lý do mà tôi cảm giác tôi không thể sống nổi khi thiếu ma túy tôi cảm giác như càng cai thì nó càng tuyệt vọng và cảm giác như là mỗi lần mình cai là mình đi đến sự chết cái lúc đó tôi là bóng đêm trong xã hội về đến nhà là gánh nặng trong gia đình gánh nặng không chỉ về vật chất mà gánh nặng về tinh thần rất là mệt mỏi à, rồi tôi phải đi buôn heroin à, để để để để bởi vì lúc đó nó, không còn cái gì khác nữa. có cái gì ở ngoài xã hội về tệ nạn xã hội thì tôi đều làm hết và tôi phạm một vài tội như vậy thì công an bắt tôi ờ, vô trại tù một thời gian sau khi ra tù cái tiếng nói của lương tâm nó trôi dậy mình lại muốn bỏ ma túy nhưng bỏ một thời gian lại ngã lại một lần nữa tôi thất bại trước ma túy cứ cai và khi nghiện lại nghiện lại lại vô trại cai nhà nước ra khỏi trại cai lại nghiện lại cứ như thế tôi đi trong cái vòng luẩn quẩn đấy hơn 10 năm nhà tù trại cai nghiện lại rồi lại đi vào trong nhà tù càng đi thì nó càng tối càng đi thì nó càng vô vọng tôi có tất cả 5 tiền án tiền sự à, vì cái tội đâm chém rồi thuốc phiện đó à, thứ tư tuần trước tôi bay đến cái phi trường Los Angeles và mọi người đi đi qua hải quan ok ông bà gia đình một sư hiển đi qua ok nhưng mà tôi họ giữ lại bởi vì cái tiền án tiền sự của tôi nó nổi hết lên trên computer của họ à, bây giờ cái cái cái chuyện đó thì cái lý lịch của mình đó không xóa được cho dù mình không phạm tội nữa nhưng mà nó nó đi theo mình suốt cả đời và họ phải trách tôi đương nhiên là tôi có visa tôi mới sang đây được nhưng mà tôi đứng ở đây cũng là một phép lạ của đức chúa trời rồi mẹ của tôi đó thì ờ, mẹ của tôi cũng giống như những người mẹ ở đây thôi rất là thương tôi có bất kỳ nơi nào mà bà nghe đồn rằng linh thiêng thì bà đến bà cầu nguyện cho tôi đình chùa miếu bà không có có bệnh vái tứ phương bà cứ đến bà cầu nguyện cho đứa con nghiện của bà hơn 10 năm rồi cái thằng con bà vẫn nghiện những cái nén nhang nén hương bà thắp cong vút bà cầu khẩn đến nhiều thần nhiều thánh đứa con của bà vẫn nghiện à, một ngày kia thì ờ, có một người bạn của mẹ tôi đến và mời mẹ tôi đi nhà thờ mời mẹ tôi đến hội thánh làm chứng về Chúa Giêsu cho mẹ tôi mẹ tôi cũng thử đi một lần đó thử thôi thử một lần đến cầu nguyện với chúa xem có có giải cứu thay đổi được tôi hay không nhưng mà không ngờ cái quyết định của mẹ tôi đi nhà thờ là một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của mẹ tôi ở trong nhà thờ thì mẹ tôi được gặp Chúa, mẹ tôi được biến đổi, mẹ tôi được tái sinh. Và mẹ tôi mới nhờ một vài anh chị em ở trong hội thánh đến nói về Chúa cho tôi. Tôi không nghe, tôi đóng cửa tôi không tiếp, tôi đuổi họ về. Nhiều lần như vậy ha. Rất tôi rất là cứng lòng. Rồi tôi nhớ một cái đêm nọ năm à, năm à, năm 2002 thì khi tôi đang đói thuốc đang nằm trên giường rất là vật vã như vậy 12 giờ đêm có một cái bà cụ ở nhà thờ có lẽ 75 à, tuổi thì đó rất là già 75 80 tuổi đó lưng gù gù này 12 giờ đêm mẹ tôi nhờ mẹ tôi nhờ đến cầu nguyện cho tôi và khi tôi đang lăn lộn trên cái giường như vậy đó thì bà cụ bà ôm tôi vào lòng bà bắt đầu đấm bóp cho tôi bà cầu nguyện cho tôi bà không có sợ hãi cho tôi lên thân vật bình thường lên thân vật người bình thường nhìn sợ lắm nhưng mà bà cụ đó bà ôm tôi vào lòng và bà nói là Chúa Giêsu yêu cháu bà bắt đầu cầu nguyện cho tôi bà lặp lại cái sứ điệp bà nhìn thẳng vào mắt tôi bà nói rằng Chúa Giêsu rất yêu cháu tôi bị sốc cho cái lời bà nói bởi vì hơn 10 năm rồi không ai yêu tôi cả mà tôi cũng chẳng yêu ai cả cái cái chữ yêu và được yêu nó không tồn tại trong con người của tôi trong cái bóng đêm của sự nghiện ngập đó nó mất hết nhân cách rồi và tôi bị sốc khi bà cụ nói rằng Chúa Giêsu yêu cháu thực ra tôi không nhìn thấy Chúa đâu nhưng tôi nhìn thấy tình yêu của Chúa trong bà rồi. Và Phương Anh em biết là là sau đó thì bà quỳ gối xuống trước cái giường của tôi, bà bắt đầu cầu nguyện cho tôi. Tôi thực ra là cái bản chất của mình nó biến dạng rồi nhưng mà lúc đó có một chút cái lương tâm cái ánh sáng đạo đức nó le lói mình bị cáo trách không thể để một cái bà cụ quỳ gối trước cái thằng nghiện này luôn và mình cũng quỳ gối theo bà tôi nói bà là bà ơi xin xin cầu nguyện cho con cầu nguyện cho con tình yêu của Chúa mở cái tấm lòng trai cứng của tôi là à, con con muốn tin đến Chúa xin bà cầu nguyện cho con từ đó ánh sáng của Chúa chạm vào cuộc đời đen tối của tôi lật tôi sang một trang mới thật ra cái cái việc làm chứng nó rất là dài có cơ hội ngày mai tôi sẽ chia sẻ thêm một chút ở nhà thờ nữa nhưng mà sau đó thì mẹ tôi à, hồi đó tôi là một trong những người đầu tiên ở miền Bắc được Chúa đụng chạm hồi đó không có trung tâm cai nghiện năm 2001 2002 chưa có trung tâm cai nghiện cơ đốc Ờ, mẹ tôi chỉ gửi tôi đến một những cái hội thánh rồi nhờ những mọi người khác cầu nguyện cầu nguyện thôi mà quý vị biết không năm 2001 năm 2000 tôi bán thuốc phiện đó một ngày tôi chơi một triệu một ngày một triệu ở năm 2000 bây giờ nó to đấy nhưng mà năm 2000 một triệu đó là khoảng độ 50 đô bây giờ nhưng mà bây giờ nó nó nó nó, nó, nó lớn hơn ngày nào tôi xài một triệu chưa bao giờ tôi bỏ thuốc viện mà tôi không phải uống thuốc cai bởi vì rất là vật bởi vì chơi nhiều như vậy đều phải có thuốc phải bác sĩ y tế hỗ trợ nhưng mà cái ngày đầu tiên mẹ tôi gửi tôi đến để nhờ những anh chị em trong chúa cầu nguyện là quy biết không không một viên thuốc cài cũng không phải là cánh cửa trại giam cũng không phải là những lời giáo huấn của cán bộ không phải là nhà tù chỉ bằng lời cầu nguyện thôi khi mọi người cầu nguyện cho tôi người tôi nóng đấy người nó nóng đấy tôi không có ý thức gì về chúa hết nhưng mà tôi cảm nhận có một cái gì đó rất là thiêng liêng rất là thiêng liêng và đêm đó tôi nằm xuống tôi ngủ lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không uống thuốc cai mà tôi ngủ được bởi vì nguy biết không cái người cái người bị ma túy đó nó đau đớn nó dằn và thông thường họ mất ngủ khoảng 15 ngày 10 ngày cho dù có uống thuốc đi nữa mà tỉnh dậy vẫn không ngủ được và cái lần đầu tiên trong cuộc đời tôi kinh nghiệm một sự tự do thật ở trong Chúa Giêsu là thế nào rồi sau đó thì à, Chúa khai phóng quyền năng và dịp lành cái lá phổi của tôi một cái lá phổi mà khi tôi đến kiểm tra ở bệnh viện ấy bác sĩ nói rằng cái phổi của tôi hết hạn sử dụng tôi <laughs> biết biết không một ngày tôi hút ba bao thuốc lá và hàng ngày tôi tống không biết bao nhiêu là cái chất ma túy tổng hợp nó vào trong cái lồng phổi của tôi cái lá phổi đó hồi đấy tôi có hai mươi mấy tuổi bác sĩ nói tại sao phổi của anh dỗ hết rồi như ông già 80 tuổi như này đen xấu xù xí này anh uh, chắc là sắp đài này <laughs> người ta nói bác sĩ nói với tôi như vậy nhưng mà bác sĩ Giêsu không từ chối tôi Chúa <laughs> Giêsu đã khai phóng và dịp lành cái lá phổi của tôi nhưng mà anh chị em có nghe tôi nói đó không tôi đang nói bằng một cái lồng phổi mà Chúa chữa lành cho tôi <laughs> Chúa rất là thật và tôi tin rằng buổi tối ngày hôm nay Chúa sẽ đụng chạm và chữa lành một vài gương mặt anh em tôi tin điều đó Chúa Giêsu Christ hôm qua ngày nay cho đến đời đời không bao giờ thay đổi cả khi tôi đi kiểm tra lại bác sĩ tôi nhìn cái lồng phổi tôi không có tin tôi ra một bệnh viện khác tôi kiểm tra lại đến một bệnh viện thứ ba nữa một cái lồng phổi hoàn toàn mới Ồ, có, có nhiều cái câu chuyện mà tôi muốn ờ, làm chứng cho quý ông anh chị em nhưng mà sau đó thì khi Chúa giải cứu tôi ra khỏi cơn vật ma túy thì à, chúng tôi bắt đầu học kinh thánh học lời Chúa rất đơn sơ và lời Chúa thay đổi tôi lúc nào tôi không hay nữa tôi không còn khả năng nói bậy nữa còn trước kia đó nói 10 câu tôi nói đệm 9 câu vì cái từ nói đệm rồi thì nói tục đó và bây giờ mình mình quên cái nói bậy lúc nào thì không hay đó thuốc lá không hút nữa, rượu bia không uống nữa và lời của kinh thánh làm cho tôi mềm mại hơn trước kia rất là hung hãn trước kia chém nhau nhiều nó quen máu lạnh à, tôi không biết là ờ, ở bên này như thế nào nhưng mà chúng tôi va chạm nhau để giành giật từng cái đồng tiền một thôi đánh nhau nó quen rồi và nhưng khi, khi, khi đến với lời của Chúa thì lời của Chúa làm cho mình biết khiêm nhường hơn chút và biết cách để phục vụ và yêu thương những anh chị em khác hơn cảm ơn Chúa Chúa là tốt lành có thể nói là Chúa lột xác tôi từ một con sâu rất là xấu xí trở nên một con bướm xinh đẹp à, tôi đứng ở đây đó là nhờ ơn của Đức Chúa Trời nó không phải là do tôi tốt không phải do cái nỗ lực của tôi không phải do tôi tài giỏi mà là ơn của đức chúa trời ở cùng với tôi đúng như sứ đồ phaolô nói nhưng nay tôi là người thể nào đó là nhờ ơn của đức chúa trời nó không phải cố gắng của tôi bởi vì nếu đức chúa trời không gìn giữ tôi tôi có thể xấu xa ra nát hơn bất kỳ một người nào khác ở trong xã hội và khi chúa cứu tôi tôi hứa với chúa hai điều tôi nói rằng chúa ơi con hứa với chúa không bao giờ không bao giờ không bao giờ con sử dụng lại ma túy nữa thậm chí một điếu thuốc lá thuốc lào không bao giờ con hút nữa và 15 năm nay tôi giữ được cái lời hứa đó với chúa cái cái lời hứa thứ hai tôi hứa Chúa rằng Chúa ơi hết khi nào con còn sống khi nào con còn thở con sẽ còn hầu việc Chúa con sẽ còn hầu việc Chúa à, nó không phải là tôi cũng mà anh chị em ạ à. à, rồi tôi quay về tôi làm chứng cho mục sư phạm đức trung là bạn của tôi tin chúa đó mục, mục sư phạm đức trung là tôi cám dỗ nghiện ma túy rồi sau khi tôi được cứu tuệ lôi ra quý vị quý vị đến Hà Nội cũng có nhiều chung lắm, còn năm sáu chung nữa nhưng mà xin quý vị nhớ tôi là thế chung. <laughs> yeah rồi công việc Chúa bắt đầu mở ra có bắt đầu bắt đầu ngày mai tôi sẽ nói kỹ hơn ở nhà thờ nhưng mà quý vị nhìn thấy cái powerpoint này à, đây là heroin trước heroin là cái thuốc phiện đen đó cái thời thuốc phiện đen là cái người trước năm 90 là phải là cái người đại ca hay là anh chị mới được xài còn sau đó năm 93, 94 thì heroin mới tràn vào Việt Nam bắt đầu là hút cái người mới nghiện là hút và khi hút rồi bắt đầu xuống dốc bắt đầu trích và cái tỷ lệ trích này này 100% mà dùng cái kim này là lây nhiễm HIV nếu mà dính những người HIV kìa còn nếu mà mình quan hệ tình dục nó chỉ có vài ba phần trăm ờ, lây lan cho nên cái người nghiện ấy uh, đa số là bị dính HIV cảm ơn chúa chúa giữ gìn tôi tôi ờ, không có vấn đề gì cả <laughs> quý vị sợ tôi không em <laughs> đấy chúa thay đổi tôi rồi uh, còn đây đó là ma túy đá sau heroin là ma túy đá <coughs> ma túy đá mới xuất hiện ở Việt Nam có độ 5 6 năm nay rồi, nó từ năm 2000 rồi. Nó có những cái viên đá này và người ta à, những cái người nào hút bằng bằng bằng cái cống ấy, bằng cái cống ấy, rồi họ đốt lên những cái này họ hút ấy. Cái thằng heroin đó thì nó đánh vào cái body nó làm cho thân thể mình đau, còn cái thằng ma túy đá nó đánh vào cái não của mình nó làm cho tâm trí lú lẫn. Khi mà cai nghiện heroin đó, cơ thể đau đớn, còn khi mà cai nghiện ma túy đá đó, ảo giác, hoang tưởng hai cái hai cái này nó nó attack nó nó, nó đánh khác khác nhau và đây là những cái người thể thể hiện những người ngáo đá này xây đá này họ trèo lên dây điện mà nhà nước phải cắt điện đi sợ giật họ họ cứ thích thế thôi rồi họ đứng lên trên nóc chùa họ thích tốc độ cao họ ngủ ở trên cái lan can họ cứ đu cái dây điện này bởi vì họ ngáo đá họ đâu biết gì đâu vì biết rằng là có những cái người ngáo đá họ đi đi vào bệnh viện để để ờ, chăm sóc cho mẹ của mình đấy cầm dao cắt chân mẹ bởi vì đâu biết gì đâu rồi tưởng mẹ là con gà mà cứ thế cắt một người ngáo đá đó khi người đó ở Việt Nam mà người đó đang mơ tưởng đến Arizona là ngay lập tức tâm hồn người đó đang ở đây <laughs> và họ rất thích đứng trên những cái cái cái cái tòa nhà mấy chục tầng đó đứng ngay sát mép này để họ nhún nhảy còn mình đứng ở đó thì rất là ghê cái người ngáo đá là như vậy có thậm chí có những cái vũng nước à, vũng nước rất là nhỏ nó chỉ đến, đến gót chân mình thôi ở ngoài đường nó có vũng nước nhỏ họ nhảy xuống đó họ bơi ngáo đá cho nên cái thằng đá đó nó giết người nhanh hơn thằng heroin càng ngày ma quỷ nó càng nghĩ ra muôn phương ngàn kế để nó tiêu diệt con người cái thời kỳ cuối cùng nó là như vậy đấy các bạn chị em này à, ờ, nhưng mà cảm ơn chúa thì uh, tôi kết hợp cùng một vài anh em khác và lập ra những cái trung tâm cai nghiện cơ đốc trung tâm cai nghiện cơ đốc ngày hôm nay rất nhiều trung tâm được hình thành như bên nam bắc trung bên phạm đức trung à, và chúng tôi cũng có cái hệ thống trung tâm riêng rồi thỉnh thoảng có những buổi truyền giảng lớn như ở trong trại tù đó không ngọc anh biết đó thì chúng tôi còn bài chúng tôi kết hợp với nhau để làm truyền giảng cho vài ngàn người còn chúng tôi cũng có những cái trại riêng hiện nay chúng tôi có có khoảng à, chín cái trại hơn hơn chục cái trại à, cai nghiện nhỏ nhỏ này mỗi một cái group này chúng tôi có khoảng từng 20 người 15 đến 20 người và anh chị em biết rằng là đây là những con người máu lạnh nhưng mà ở trong Chúa họ đã nở nụ cười và chúng tôi mở những cái lớp học rất là nhỏ trong những cái phòng căn phòng rất là đơn sơ thậm chí không đủ ghế mà ngồi và khi tôi dạy kinh thánh cho họ đó lời đức con trời biến đổi những con sói trong giang hồ trở nên những con chim ngoan đạo lời chúa làm cho từ kẻ xấu xa gian ác trở nên biết phục vụ yêu thương và khiêm nhường hơn tất cả là lời chúa không phải là tôi mà lời chúa khi công an an ninh đến hỏi anh cho họ uống cái thuốc gì mà họ thay đổi bây giờ kinh thánh là thuốc đây này lời đức chúa trời lời đức chúa trời thay đổi tư duy thay đổi nhân sinh quan và khi khi họ tiếp cận với kinh thánh là lời chúa đó cái cách nghĩ của họ thay đổi thì đương nhiên cái hành vi nó sẽ thay đổi thôi còn ở trong trại nhà nước đó họ không có dạy đạo làm người người nào đi trại nhà nước đó đi ra về thì còn hung hãn hơn còn gian ác hơn còn lưu manh hơn nhưng mà ở trong nhà của chúa họ được biến đổi bởi lời đức chúa trời lời của chúa sắc hơn gươm hai lưỡi thấu vào chia hồn linh cốt tủy của họ lời chúa làm cho họ nhận lại được cái giá trị thật của bản thân nhận được cái sự tha thứ yêu thương là thế nào và khi mà người được tha thứ đó thì họ sẽ tiếp tục yêu thương tha thứ người khác đây là một người anh em ở trong trung tâm của chúng tôi em đoàn em nghiện ma túy 5 năm thôi nhưng mà trong quá khứ em là bắt cóc phụ nữ bảo kê những cái nhà chứa gái mại dâm để có tiền chơi ma túy nhưng mà ngày hôm nay đó cũng gương mặt này là một gương mặt xinh đẹp đang giảng lời đức chúa trời người anh em này à, mở ra hai trung tâm cai nghiện và ba hội thánh qua cái đời sống của em thì bạn bè họ đến tin Chúa rất là nhiều cho nên có thể nói Đức Chúa Trời dùng kẻ dại để làm hổ thẹn kẻ khôn dùng kẻ yếu để làm hổ thẹn kẻ mạnh và tôi có tôi có rất là nhiều những cuộc đời chia sẻ tôi sẽ dành thì giờ này ở trong ngày mai ở nhà thờ nhưng mà tôi nói điểm qua một vài nhân vật thôi bạn này là công à, bố mẹ đều làm công chức nhà nước và khi cai nghiện cho bạn này con nhà giàu đó cho nên cai nghiện rất vất vả vì bạn chơi ma túy nặng khi bạn vào trung tâm đó khi lên cơn vật ma túy đó là bạn lấy phích nước sôi bạn đổ lên đầu bạn tự hủy hoại thân thể rồi lấy cái bánh salam cắt ven cắt ven ra để làm sao để để thoát ra khỏi trung tâm để để vô bệnh viện để quay về chơi ma túy đó rồi quý biết rằng có những cái đinh hay những cái vật nhọn đấy ạ cho vào miệng để nuốt để và chúng tôi chúng tôi liên tục phải giữ cái bạn này hơn 10 ngày như vậy mỗi lần vật là cứ lao đầu vào tường như vậy lồng lộn đến như một con thú nhưng mà quý bà chị biết không khi chúng tôi chiến đấu với những cái cái cái người thanh niên này ma quỷ hơn 10 ngày 15 ngày chúa lột xác người anh em này bây giờ đang là một nhân sự hầu của chúa của chúng tôi cũng cái bàn tay đó người anh em này bây giờ lại chăm sóc và yêu thương những người khác khi khi người này được giải cứu đó thì cái cậu áo đen chính là người đó lại chăm sóc những người khác cái người được tha nhiều đó thì họ sẽ lại yêu nhiều dạ, họ biết ơn nhiều họ sẽ tiếp tục tiếp tục phục vụ chúa nhiều có nhiều câu chuyện trong phim anh chị em đây là nhân vật rất là quen nếu mà quý vị ở việt nam quý vị sẽ biết em là lê minh phương em ở gần nhà tôi à, tôi làm chứng về chúa giêsu cho em đó và khi ở trại cai giả về đó thì họ giả em về một cái bệnh viện là bệnh viện 09 và khi em đến cái bệnh viện đó nó nó vừa là nhà tù nó vừa là bệnh viện gần chết rồi nhưng mà cái chân của em vẫn bị công an xích gần chết rồi vẫn bị công an xích tôi đến nói về chúa cho em và thực ra là em tiếp nhận chúa một cách nửa vời thôi em quay về em lại nghiện nhưng mà ngày hôm nay em đã thành công cái cái cái hình trên ngực của em đó là hình con quỷ ở trong trại tù đó người ta gọi em là phương mặt quỷ ở trong tù đó có thể nói em đó là bố của tù có nghĩa là rất đầu gấu ở trong tù và có đàn em cơm bưng nước rót ở trong tù nhưng mà quý vị biết rằng ngày hôm nay em rất là mềm mại rất là khiêm nhường ngày hôm nay phục vụ chúa ngày hôm nay đấm bóp chăm sóc để cho người khác ngồi lên đầu mình thay vì hồi xưa ngồi lên đầu người khác à, tôi tôi thấy ở xã hội mỹ của chúng ta là xăm chỗ rất là tự do nhưng mà ở Việt Nam đó xăm nó phải có cái thứ tự không phải ai cũng được xăm cái hình này trên ngực đó nó phải đại ca rồi hình đại bàng nó khác mà hình con rồng nó khác còn bình thường chỉ xăm mấy bông hồng nhỏ nhỏ thôi gọi là đàn em thôi nhưng tôi thấy ở, ở bên này họ xăm tùm lum tà la hết nhưng mà để, để quý vị biết những cái thứ bậc như vậy nhưng mà phương ấy ngày hôm nay đã tốt nghiệp trường kinh thánh và có con em là người bị hiv nhưng mà con của em không bị hiv ra dạ đi phương chúa là tốt lành mẹ của phương là một nhân sự ở trong hội thánh của tôi còn em phương thì hầu về chúa trong sài gòn hầu về chúa chỗ mục sư mục sư hùng à, Phương đi rất nhiều nơi để giao truyền tin lành của Chúa. À, đây là một vài cái sinh hoạt ngoại khóa ở trong uh, trung tâm cai nghiện của chúng tôi. Đây là căn nhà BT1 thỉnh thoảng chúng tôi đốt lửa trại. Nói chung là không phải lúc nào cũng uh, học học nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải cho anh em chơi nữa. Rồi chúng tôi tổ chức những cái giải đá bóng, 100% những người này đều là những người nghiện hết. Nhưng mà Chúa đã ban cho cái tiếng cười. Họ đi picnic, họ đi dã ngoại. À, rồi những con người này thì họ đi dọn dẹp vệ sinh cho cộng đồng cho khu phố Vương Mạnh em mình Trước họ là những người tàn phá cộng đồng thì bây giờ họ ích lợi cho cộng đồng đó là lý do mà ngày hôm nay công an bên an ninh họ cấp cho tôi cái license tôi chúng tôi được phép hoạt động ngày mai tôi sẽ chiếu cái license đó ở hội thánh nhưng mà bởi vì họ nhìn thấy những cái con người này đó trước kia nghiện ngập trộm cắp nhưng mà bây giờ dọn dẹp khu phố gánh à, gánh lúa cắt lúa thay cho dân đó và công an họ nhìn nhận chúng tôi chứ còn trước kia đó công an bắt bớ tự lắm vì biết rồi ngày mai tôi sẽ nói kỹ hơn họ phát những cái chiếc xe lăn hỗ trợ cùng những cái bên y tế để giúp cho những người khuyết tật những bàn tay này trước kia là những con người vô đạo đức nhưng mà bây giờ đem đạo đức đi cho người khác chúa luôn luôn tốt lành và khi một người nghiện được thay đổi đó thì vợ họ tin chúa theo anh chị tin chúa theo bố mẹ tin chúa theo giống như công vụ sư đồ chúa nói là một người tin thì cả nhà được cứu và cứ như thế chúa bắt đầu cấu thành những hội thánh ở hà nội bây giờ hà nội bùng lên rất nhiều những hội thánh đương nhiên nó không lớn như hội thánh mỹ mà hội thánh chỉ khoảng hai ba chục người có hội thánh hơn trăm người nhưng mà nó bắt đầu khởi hành từ những người nghiện ma túy nó bắt đầu xuất phát là như vậy đó và chúa lấy thêm nhiều thành phần vào trong hội thánh bây giờ hội thánh không còn phân biệt ai là nghiện và không nghiện nữa không còn phân biệt đâu là người Juda ai người Greg nữa ngồi trong hội thánh tất cả mọi người là một ở trong thập tự giá của Chúa yêu thương ở trong thập tự giá của Chúa à, rồi chúng tôi lập rất nhiều những cái ban thiếu nhi ở trong hội thánh chúng tôi hay là à, những cái ban thanh niên à, câu chuyện thì nó rất là dài hội thánh trung tâm rất là dài à, rồi à, có nhiều điều nữa sáng mai thì tôi sẽ chiều mai tôi sẽ có hội tôi chia sẻ thêm nhưng mà tôi muốn chia sẻ một cái đoạn kinh thánh rất là ngắn ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 32 từ câu 9 cho đến câu số 12 để nói về một cái việc Chúa huấn luyện giải cứu một người nghiện ma túy như thế nào và nó không chỉ là người nghiện ma túy mà thật ra ở trong trung dân chúng tôi có những người nghiện rượu nghiện game nghiện cờ bạc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 cả vũ trụ này là của đức chúa trời mọi sự đều là của đức chúa trời nhưng mà câu anh thánh thì nói rằng cái phần quý nhất của chúa cái phần mà chúa trân trọng và nâng niu nhất là tôi và quý bà chị em vì phần của đức giê va là dân ngài gia cốp là cái cơ nghiệp của ngài cả vũ trụ này là của chúa nhưng mà chúng ta còn quý trọng hơn tất cả những kỳ quan ở trong vũ trụ này và Chúa câu số 10, câu số 9 và câu số 10 nói về ân điển Chúa đến Chúa tìm những con người tệ nạn xã hội Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú Chúa quý chúng ta lắm, chúng ta là cơ nghiệp của Chúa, chúng ta là phần Chúa quý nhất Và Ngài đến Ngài tìm, Ngài tìm tôi Trong một nơi rừng rú, trong cái nơi tối tăm thê thảm của xã hội đó Trong cái lúc nghiện ngập như vậy đó Trong cái lúc mà tuyệt vọng, bệnh tật thê thảm như vậy Trong cái cuộc đời tối tăm rừng rú thì Chúa đến Chúa tìm tôi Tại nơi vắng vẻ, quý vị biết không, người nghiện rất là cô đơn Không ai chơi hết, còn người nghiện luôn cảm thấy vắng vẻ và cô đơn bởi vì bạn bè bỏ gia đình che không ai muốn gần người nghiện cả tại cái nơi vắng vẻ cô đơn như vậy thì chúa đến chúa tìm chúng tôi người đời tìm chúng tôi đó tìm để đòi nợ thôi người đời tìm chúng tôi công an tìm chúng tôi để bắt và vô trại tù thôi họ họ nhìn chúng tôi như một cái mớ rác á và họ nhặt rác vào họ vứt rác đi còn chúa thì chúa đến chúa tìm chúng tôi giữa những tiếng hét la của đồng vắng tôi nhớ cái từ hét la này có rất nhiều lần chúng tôi đâm chém nhau ở trong sới bạc tranh giành hét la xô bồ ở Mỹ. thì tại cái nơi đó đức chúa trời đến tìm và cứu người chúa tìm để làm gì câu số người nói rằng chúa đến để chúa bao phủ săn sóc chúng ta gìn giữ chúng ta như con ngươi của mắt chúa vậy cái câu thánh này nói về ân điển chúa đến chúa tìm biết bao nhiêu lần chúa cho con cái chúa đến nói về chúa tôi và tôi đóng cửa tôi không tiếp chúa cứ tiếp tục kiên nhẫn gửi người đến tìm tìm săn sóc phục hồi và giải cứu tôi gìn giữ tôi như con ngươi của mắt mình vậy có bao giờ cứu mang chê bị đau mắt không khi mà đau mắt đó thì mình sẽ chăm chút cái mắt này là đến mức độ như thế nào chúa săn sóc và chúa gìn giữ chúng ta như vậy đó hai câu kinh thánh này nói về ân điển khi một người à, một người anh em mới vào trong trại cai nghiện của chúng tôi đó thì được nằm ở trong hai câu kinh thánh này họ được người khác săn sóc gìn giữ chúng tôi có 10 ngày gọi là 10 ngày ân điển khi mà người lên cơn nghiện ở trong chúng ta trung tâm chúng tôi đó chúng tôi cắt những cái ca 24 trên 24 đấm bóp cầu nguyện cho họ massage tổng quất cho ngợi khen thờ phượng chúa và khi một người lên cơn nghiện ở trong trung tâm của chúng tôi đó thì cần ăn cái gì có người về đến tận nơi quần áo bỏ ra có người giặt gọi là cơm mưng nước rót luôn 10 ngày đó gọi là 10 ngày ân điển giống như cái hình ảnh Chúa Chúa đến Chúa tìm Chúa phục hồi Chúa giải phóng Chúa giải cứu chúng ta nhờ quý anh chị quý bạn chị mà tôi phải đi nhanh một chút nhưng mà hai cái câu kinh thánh sau đó thì không phải là ân điển nữa hai câu linh thánh sau này nói về việc huấn luyện của Chúa nói về cái sự cắt tỉa nhào nặn của Chúa để cho chúng ta trưởng thành hơn còn hai câu linh thánh đầu tiên là ân sủng và rất nhiều anh em vào trong nhà của Chúa đã bị rớt ở hai câu sau này bởi vì không chịu được cái sự huấn luyện của Chúa Chúa yêu ai thì Chúa sửa phạt người đó Chúa dùng hình ảnh như chim phụng hoàng phấp phới giữa nổ mình bay chung quanh con nhỏ mình xè cánh ra sớt nó và cõng nó trên chéo cánh thể nào thì một mình Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta thể đó Chúa từ hình ảnh mà con chim phụng hoàng nó tập cho con nhỏ nó bay thì Chúa huấn luyện để cho chúng ta biết bay với Chúa. Ở trong bản dịch tiếng Anh đó, cái con chim phụng hoàng là dịch là eagle là con chim đại bàng. Thật ra chim ưng đại bàng hay phụng hoàng cùng là một giống chim rồi. Và quý vị biết rằng là Chúa tôi hình ảnh một con chim đại bàng nó tập bay cho con nhỏ đó. Tôi sẽ mô tả ở đây. À, đây là con chim đại bàng. Khi mà nó đẻ con đó là đẻ trứng đó, thì ổ của nó làm ở vách núi rất là cao, vách núi đá treo leo và trên cái ổ này là một cái lớp dơm lớp cỏ rất là mềm nhưng mà dưới lớp cỏ này á là gai dưới lớp cỏ này là một bọc gai và khi con chim con nó nở ra thì nó nằm trên cái lớp nhung tơ lụa này còn dưới đây là gai góc và khi con chim con nó lớn á thì con chim bố và con chim mẹ bắt đầu tập cho con chim con này nó biết bay nó bay như thế nào à, rất là hay khi con chim con nó lớn á thì con chim mẹ nó bắt đầu lắc cái ổ này cái cái cái câu anh thánh này hay lắm cái câu anh thánh này nói là như phụ hoàng phấp phới dỡ nổ mình dỡ nổ là sao con chim bố nó quạt mỏ vào cái ổ nó lắc lắc lắc lắc, làm cho chim con nó bật ra ngoài nó tập bay và khi con chim con nó không chịu bay đó thì con chim bố nó dang rộng đôi cánh nó đập nó quạt vào cái ổ tất cả những cái nhung tơ mềm cỏ nó bay hết ra còn một cái bọc gai và cái bọc gai đó chích vào con chim con bắt buộc con chim con phải lao ra ngoài để tập bay và khi con chim con cắt những đôi cánh đầu đời chập choạng chập choạng để bay ngoài không trung đương nhiên nó không bay được và nó nó gần như nó sắp rơi xuống đất đó và kinh thánh dùng từ rằng là thì con chim mẹ con chim bố nó bay chung quanh con nhỏ nó và khi con chim con nó gần rơi xuống đất gần rơi xuống đất gần rơi xuống đất thì con chim bố mẹ nó xè cái đôi cánh rộng lớn ra sớt con chim con cõng nó trên chéo cánh nâng con chim con lên để nó khỏi rơi xuống đất nâng lên một đĩa độ cao nhất định thì con chim bố mẹ nó hất con chim con bổ nhào và con chim con lại tiếp tục chơi với chơi với chơi với trong không trung này gần rơi xuống đất nó lại xè cánh tay nó cõng lên nó nâng lên nó lại thả xuống như vậy cho đến khi nào con chim con nó biết bay rồi đó là cách mà con chim đại bàng nó huấn luyện con đó thì kinh thánh nói rằng là chúa cũng huấn luyện chúng ta để đó nhưng mà chị em biết không ở trong trung tâm cai nghiện của chúng tôi đó hết 15 ngày hết 10 ngày ân điển đó 5 giờ sáng anh em phải dậy hết bắt đầu vào trong cái chương trình huấn luyện của chúa tập bày ngày thứ bảy để kiêng ăn cầu nguyện không có anh em nào được ăn hết ạ kiêng ăn cầu nguyện có nhiều anh em đói quá giấu mì tôm rồi, rồi ăn ăn bá nhưng mà bắt đầu chúng tôi qua cái thời kỳ ân điển là chúng tôi bắt đầu huấn luyện quý vị biết không khi người mà được huấn luyện rồi đó sẽ bay cao bay xa như chim đại bàng trên trời sẽ trưởng thành sẽ mạnh mẽ còn người nào không chịu được cái sự cắt tỉa của chúa rớt quay về nghiện lại đó là cái mô hình cai nghiện của chúng tôi à, một ngày chúng tôi có rất nhiều những cái tiết học kinh thánh sáng học kinh thánh tĩnh nguyện từ ờ, 5 giờ sáng dậy và 5 rưỡi đến 6 rưỡi có devotion tĩnh nguyện kinh thánh rồi 8 rưỡi 9 10 giờ đọc kinh thánh tiếp 2 giờ đến 3 giờ tôi dạy dỗ cho anh em buổi tối có hơn một tiếng để cầu nguyện ngày nào cũng như ngày nào anh em nó bắt đầu vào cái guồng cầu, cầu, ờ, cầu, uh, huấn luyện nhiều anh em kêu với tôi là mục sư trung ơi em mới đến trung tâm yêu thương chăm sóc mà sao bây giờ Ô, khắt khe thế tôi nói rằng là chúa yêu ai chúa sửa phạt về đó em có muốn trưởng thành không có những người chưa bao giờ rửa bát cả bởi vì nhà giàu bố làm tướng tá gì đó vào đó phải rửa bát ở trong nhà chúa không có phân biệt giai cấp giàu nghèo như nhau phải quét nhà phải lau sàn phải phục vụ phải nấu ăn và anh em nào mà qua cái khóa huấn luyện đó liên tục thờ phượng cầu nguyện học kinh thánh trong vòng 2 năm anh em nó sẽ bay như chim đại bàng nhưng anh em mà anh em mà tái nghiện lại đó là những anh em không chịu được cái không chịu được cái cách huấn luyện nhưng mà anh chị em ơi cái con chim đại bàng này nó lý thú lắm nó không chỉ dừng lại ở đó con chim đại bàng ấy nó bay rất là cao và có tầm nhìn rất là xa chim đại bàng bay vượt trên cả những đám mây chim đại bàng quý vị nhìn thấy con mắt của con chim đại bàng này các nhà động vật học người ta nói rằng là đại bàng là giống chim duy nhất nhìn thẳng vào mặt trời không cần chớp mắt cái con mắt của con đại bàng nó rất là sáng tôi đang đọc cái dàn bài của tôi cách tôi ờ, có vài chục phân này nhưng mà nếu như là mắt của đại bàng đó nó có thể đọc được cái dàn bài này cách xa một cây số gần một mai nó vẫn đọc được như mắt của tôi đang đọc chú cho cái mắt của con đại bàng nó rất là sắc và kinh thánh dùng cái hình ảnh là nếu một người trưởng thành trong chúa đó thì cái con mắt con mắt lòng của người đó rất là sáng họ sẽ không nhìn vào những cái thế giới tạm bợ ở thế giới này nữa họ sẽ không nhìn vào cái sự nghiện ngập hay là chơi bời tạm bợ nó sẽ qua nhưng con mắt của họ sẽ nhìn sâu hơn vào trong thiên đàng đó là lý do mà Phaolô cầu nguyện là xin xin Chúa soi sáng con mắt lòng của anh chị em để thấy được cơ nghiệp giàu có vĩ đại trên thiên đàng con mắt là đèn của thân thể và khi một người đã biết bay rồi qua chương trình huấn luyện của Chúa người đó có tầm nhìn và khải tượng Hallelujah vui mừng chị em và cái đặc tính tiếp theo của chim đại bàng là con chim đại bàng ấy nó chỉ ăn mồi tươi rồi không bao giờ đại bàng ăn con vật đã chết không bao giờ đại bàng ăn con vật thối nữa vì biết là những con chim ờ, kền kền hay là chim ó nó thích ăn những con vật thối chết nữa đại bàng nó chỉ ăn mùi tươi thôi không bao giờ ăn con chết rồi cái này nhắc nhở chúng ta cần phải làm tươi mới lại tâm linh mỗi một ngày nhưng anh em đọc lời Chúa mỗi buổi sáng thì lại mới luôn tươi mới cái cách mà họ thờ phượng Chúa cũng khác cái cách mà họ giảng kinh thánh cũng khác mỗi buổi sáng thì lại mới luôn cần phải làm tươi mới lại bản thân không để cái quá khứ nghiện ngập kéo họ đi xuống cũng không để cái tự mãn thành công làm kiêu ngạo mỗi một ngày họ đến với đền của Chúa và họ được mới họ được tươi mới đại bàng chỉ ăn mồi tươi và quý vị biết rằng là cái món khoái khẩu nhất của con chim đại bàng đó nó thích ăn con rắn đương nhiên nó ăn nhiều con khác nhưng mà cái món nó thích nhất đó là con rắn mà con rắn là hình ảnh gì yes con rắn là hình ảnh của Satan ma quỷ và tất cả chúng ta là đại bàng ở trong Chúa chúng ta có quyền đánh bại Satan và ma quỷ amen thưa anh chị em hallelujah một anh em mà đã biết bay đó thì không có ma túy ma men ma nữ nào có thể cám dỗ được anh em đánh bại tất cả Satan và ma quỷ cho nên xin chúa giúp đỡ để chúng ta tập bay tối nay ha quý vị có sẵn sàng để những cái bọc gai nó chích vào người mình không đôi khi nó cuộc sống nó không phải là thiên đàng em à những cái gai nhọn nó chích vào mình để mình tập bay và nếu ai nhận ra được cái chương trình của đức chúa trời như vậy đó người đó sẽ bay cao bay xa vào trong thế giới tương lai à, đại bàng lại đây là một cái cái cái duy nhất của đại bàng đó là nó thích bay những cơn bão càng bão to đại bàng càng thích bay trong khi cơn bão nổi đến thì tất cả những loài chim nhỏ đi trú ẩn và trốn hết Nhưng mà khi cơn bão đến đó thì con đại bàng nó giang cánh ra nó hứng những cơn bão đó nó lấy đà của cơn bão để nó bật lên nó bay cao và bay xa hơn cơn bão không bao giờ nhấn chìm được đại bàng càng bão lớn nó càng thích bay và nó trở nên vui mừng nó mượn những cái cơn gió đó để nó lướt sóng trên những cơn bão nó bay cao bay xa hơn và đây là cái hình ảnh rất là hay và trong cuộc sống chúng ta có nhiều cơn bão có những cái cơn bão cám dỗ có những cái cơn bão tâm linh những cơn bão sốc về bệnh tật tài chính nan đề có nhiều cơn bão ở trong thế giới này nhưng mà chúng ta có biết tận dụng để chuyển hóa những cái cơn bão đó là cái bàn đạp để cho chúng ta bay cao và bay xa hơn một người ở trong chúa trưởng thành người đó sẽ vượt qua được nan đề có những người nan đề bỏ chúa làm bầm kêu rêu nhưng mà quý ông anh chị em ơi cần phải tập bay quý vị ạ qua cái nan đề đó thì chúng ta sẽ thấy chúng ta trưởng thành hơn cái đức tin chúng ta nó được trưởng thành khi chúng ta vượt qua nan đề đó là cái yếu tố của con chim đại bàng nó có nhiều lắm nó có bảy tám cái slide về đại bàng có lẽ tôi phải tôi sẽ tôi sẽ dừng lại ở cái slide cuối này tôi gọi là đại bàng hồi sinh vì biết rằng là, là <clears throat> nó cụt mỏ đây là trước và sau các nhà động vật học người ta nói thế này này cái tuổi thọ trung bình của con chim đại bàng là 100 tuổi có những con chim đại bàng nó sống 120 tuổi và khi những con chim đại bàng nó nó ở độ tuổi già già bảy tám mươi tuổi đó thì khi nó già như vậy nó bay ra cái vành đá rất xa ở ngoài biển và nó dùng cái mỏ của nó nó tự nhổ lông của nó đi nó cọ những cái lông già ua vào cái vách đá và cái lông rụng ra nó dùng cái mỏ của nó nó quẹt quẹt quẹt quẹt quẹt vào trong cái vành đá và nó làm cho mỏ của nó lông của nó rụng hết ở trong cái vành đá sang ngoài biển và thân thể của nó dớm máu nó ở trong cái gành đá đó 3 tháng cho đến 100 ngày sau 3 tháng 100 ngày nó mọc lại mỏ mới lông mới và nó tiếp tục sống khoảng 30 năm nữa nó mới chết đây là những khoa học ha à, đó là lý do mà Chúa nói rằng là thi thiên 103 câu số 5 Chúa nói rằng là Chúa làm cho môi miệng tôi được thỏa các vật ngon tuổi đang thì của tôi được trở lại được hồi xuân được phục hồi như của con chim đại bàng Amen. kinh thánh đấy thì anh nói về cái sự phục hồi của con đại bàng hàng ngàn năm nay rồi Nhưng mà khoa người ta mới khám phá ra mà thôi Và cứ mày cho em là tất cả chúng ta là đại bàng ở trong Chúa Amen. Chúng ta có khả năng phục hồi Chúng ta có khả năng hồi sinh à, Khi tôi sang Mỹ tôi gặp một vài anh chị em Họ không nghĩ rằng tôi 40 tuổi Nhưng năm nay tôi bước sang tuổi 41 rồi bởi vì tôi quá trẻ chúa làm cho tôi <laughs> tuổi đang thì trở lại như của chim phụng hoàng <laughs> amen với vâng anh chị em có dạ có rất nhiều những anh em nghiện ngập đó xưa kia là đại bàng trong tù bây giờ đại bàng trong chúa và họ làm những cái việc ờ, rất là thiện lành nhưng mà quý vị ơi để được hồi sinh phục hồi tái tạo thì nó phải trải qua một thời kỳ đau đớn nó phải trải qua một thời kỳ cắt tỉa không có sự thành công nào đi tắt được hết không có không có cái cái sự sống mới nào mà đi tắt được cả đều phải có sự trả giá và đau đớn đó là cái sự huấn luyện cắt tỉa nhưng con người máu lạnh hung hãn bản chất bại hoại nhưng mà họ được huấn luyện nhào nặn để trở nên những cái bông hoa xinh đẹp trong nhà Đức Chúa Trời. À, không biết tôi có bị phát sinh giờ không? À, nhưng mà tôi muốn dừng ở đây. Tôi muốn uh, kêu gọi một vài anh chị em là những người lần đầu tiên đến với Chúa. Đức Chúa Trời yêu thương tất cả anh chị em. Từ người công giáo, người tin lành, người Phật giáo, người Hồi giáo, everything. Đức Chúa Trời yêu tất cả thế giới này có hơn 7 tỷ người trên tinh cầu này Đức Chúa Trời yêu tất cả Ngài yêu chúng ta khi chúng ta chưa biết Ngài sống trong sự hiện ngập tuyệt vọng và buổi tối hôm nay ánh sáng thiên đàng muốn chạm vào gương mặt chị em Tôi muốn cầu nguyện cho một vài người buổi tối hôm nay Để con mắt tư duy của quý vị mở ra sáng như chim đại bàng Tôi muốn cầu nguyện để Chúa phục hồi quý vị Để làm cho tuổi đăng thì của quý vị được trở lại như chim phụ hoàng Có nhiều điều Nhưng mà tôi đứng đây nói với quý vị đó Không phải là văn tự chết Tôi nói bằng chính đời sống của tôi Tôi nói bằng một cái đời sống đã chết trong nghiện ngập ô uế rồi Tôi không nói bằng lý thuyết suông Mà tôi nói bằng chính đời sống của tôi Và buổi sáng hôm nay ánh sáng của Chúa muốn chạm vào gương màn chị tôi không biết là ai là người chưa tiếp nhận Chúa hoặc đang được cảm động trong lời của Chúa à, có lẽ em mời thầy Điền và thầy Quân ờ, sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta trong sự mời khen thờ phượng và cầu nguyện và trong khi thờ phượng cầu nguyện Chúa có trời sẽ chữa lành chúng ta Chúa yêu thương màn chị em Amen thương màn chị em Amen. Chúa phước cho thương màn chị em tôi tin là buổi tối hôm nay sẽ có một vài anh chị em được chữa lành chữa lành từ trong tâm linh có những cái nỗi đau ở trong lòng quý vị đâu dao kéo không mổ ra được có những cái nỗi đau rất là lâu rồi nhưng mà tối nay chúa muốn chữa lành bác sĩ không phẫu thuật được nhưng bàn tay của chúa sẽ chữa lành như vậy. để cho quý vị bay cao bay xa ai trông đợi đức giê va thì cất cánh bay cao như chim nữa chạy mà không mệt mỏi đi mà không mỏi mỏi chúng ta cùng thờ phượng chúa